phân tử hợp hữu cơ. Bây giờ ở trong nội dung tính chất học mà em cùng với thầy, chúng ta đến với phần một lớn pháng cháy hay còn gọi là phản ứng oxy hóa hoàn toàn. Với ankin thì công thức tổng quát của nó nó có dạng là gì ạ? À công thức tổng quát của nó là CnH2n-2 đúng không ạ? Khi đốt cháy cộng với oxy thì sản phẩm chúng ta thu được là gì đây? Nhớ nhá, nhớ cho thầy là thành phần của mọi hydrocarbon nó thành phần là C và H. Đúng không ạ? Cứ có C và H khi cộng với oxy thì chúng ta luôn thu được sản phẩm là gì ạ? C nó sẽ đi về CO2. Đúng không? Và H nó sẽ đi về là H2O. Kèm rõ chưa? Thế còn oxy, oxy ở trong O2 phản ứng này nó sẽ đi về hai nơi, đó là đi về đâu? À, nó có thể đi về CO2 và nó sẽ đi về H2O. Xong chưa? Nào bây giờ chúng ta sẽ viết sản phẩm ra nhé. CNN-2 cộng oxy mình sẽ được là CO2 Mình sẽ được là nước Khi có công thức tổng quát này các bạn viết phương trình các bạn cân bằng Thì mình sẽ nhận xét được những cái số mol tổng quát Có N carbon thì bên này cũng sẽ là NCO2 2N-2H đúng không? Bên này có sẵn 2 rồi Mình sẽ chia đôi thì sẽ còn lại là N-1 Xong chưa? Đếm oxy Oxy bên vế phải chúng ta đang là 2n cộng 1n là 3n đúng không? Nó sẽ là 3n trừ đi 1. Được chưa các em? Ở bên phía trái có sẵn 2 rồi, vậy thì hệ số anh oxy sẽ là 3n trừ 1 trên 2, không chưa? Và đây nó chính là phương trình tổng quát khi đốt cháy ankin, đúng không? Nói chính xác hơn nó phải là phương trình đốt cháy khi đốt cái anh có dạng là CN hay N-2, không thế nào? Đây sẽ là phương trình tổng quát. Đó. Và những cái bài tập khi chúng ta làm bài tập liên quan đến phương trình đốt cháy thì các bạn phải tận dụng cho thầy. Đó là gì ạ? Hãy áp dụng cho thầy hai định luật bảo toàn rất quen thuộc thôi. Đó là bảo toàn khối lượng và bảo toàn mol nguyên tử. Ở đây thì lưu ý các bạn dùng cái từ là bảo toàn mol nguyên tử, tức là có nguyên tử nào ấy thì các bạn sẽ đi bảo toàn mol nguyên tử đó. Đúng không? Ví dụ nguyên tử C. Vậy thì các bạn hãy quan tâm này, C bên vế trái tức là trước phản ứng C nằm ở đâu? Bên vế phải C nằm ở đâu? Đúng không? Đấy, C bên vế trái nằm trong phân tử. Ở bên sau phản ứng vế phải nó nằm trong CO2. Ví dụ, anh oxy bên vế trái nằm trong cái anh O2 phản ứng, bên vế phải nằm trong hai nơi CO2 và nước. Đúng chưa nhỉ? Đó, bảo toàn mong nguyên tử hay chúng ta có thể viết tắt gọi nói đơn giản thành là bảo toàn nguyên tố. Trong nào các em? Thế thì bây giờ với bảo toàn khối lượng thì thầy sẽ xét ra hai cái kiểu bảo toàn hay hai kiểu Kiểu 1 Thầy sẽ đi bảo toàn khối lượng cho một phản ứng Nhớ nhé Bảo toàn khối lượng cho một phản ứng Tôi sẽ có gì